mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn xem được xem đầu tiên nha. Ok và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ lướt qua hai tay như thế này. Phần chân mình sẽ là phải em trái em rồi mình đặt tay vô như thế này mở qua một và hai và rồi mình đi qua hít hít hít phần tay sẽ là đỏ cổ tay ha hít em hít em hít là hai ba cùng một lúc lên rồi sau đó mình xuống là dễ phần hông qua bên phải rồi nhảy lên xuống chắc mở hai tay and pop pop là phần hông của mình sẽ lắc lắc còn phần tay của mình sẽ là pop pop rồi mình sẽ kéo về hai tay kéo về and cũng lên mở ra hạ và ok hạ và đi sẽ đến làm lần nữa nha 5, 6, 7 điểm 1 em, 2 em, 3 và 4 và 5 và 6 và 7 8 em cầm Pop, pop, pop, you want it Boom, pop Rồi sau đó mình sẽ hấp cái phần chân qua như thế này Phần tay bên trái mình sẽ là hấp em Ok, phần tay là 1, 2 Còn phần chân là mình sẽ chít lên kèm qua rồi mình bung lên để hai tay ngay cái phần đầu mình và bung lên hưng một hai ba bốn phần chân của mình sẽ bước qua bên trái trước ha buông một hai ba bốn sau đó mình sẽ nhảy qua một mình lắp cái phần vai của phần ngực của mình một em hai ba em bốn rồi mình sẽ bước tới vuốt phần tay lên như thế này ok một hai ba bốn là bằng chân của mình sẽ dòng phải trái phải trái phải trái phải trái phần eo mình cũng sẽ đánh qua như vậy ha rồi năm sáu bảy đi phải trái phải trái câu tiếp theo của mình cũng sẽ giống như vậy mà mình sẽ mở tay ra như thế này và cuộn lên em hưng rồi mình sẽ đến nè năm em sáu em bảy và rồi mình đứng lại hai câu nha hai đi em một hai ba bốn năm sáu bảy và tám sau đó mình sẽ mở phần tay lên hop hop là phần hông của mình sẽ nghiêng qua hop hop rồi mình quay phần tay phải ra đằng sau và mình lùi chân phải lên để cái ngón tay lên bàn tay như thế này nắm em ok hop you rồi sau đó mình sẽ mở pop pop là phần tay mình gõ lên như này và phần hông mình đánh qua pop pop pop you want it là kéo về ok xin lại nha năm sáu bảy đi một hai ba bốn năm sáu bảy và tám pop pop pop you want it pop pop pop you can kéo về Ok, và tiếp theo phần này sẽ là phần khó nhất bài mà mọi người phải tập rất là kỹ Phần tay của mình Mọi người sẽ ấp qua dưới này ấp phần ngón tay chỉ bên trái Phần bên đây là bên phải mình sẽ nắm trước một Pop, pop, pop Rồi mình đưa lên Khúc này sẽ rất là liệu cho nên mọi người hãy tập kỹ trước nha Đang đẹp Pop, mở, em, mở Đưa lên Phần hông của mình sẽ pop pop pop bùm đưa phần tay lên và mở em mở em hạ phần hông của mình sẽ đánh vào lại theo cái câu này ok câu thứ hai mình cũng sẽ làm giống như vậy nhưng mà với bên ngược lại bùm pop pop pop đưa lên pop pop hạ ok bây sẽ làm cả hai câu